Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn trong ờ, một video của ờ, địa lý và khoa học xã hội. Và ngày hôm nay chúng tôi xin ờ, nói về một cái video cũng liên quan về Covid-19 nhưng nói về một cái chiến dịch về chúng ta đã làm cách đây khoảng 2 hôm rồi. Đó chính là làm thế nào để chiến dịch ở nhà vẫn vui trong thời gian cách ly xã hội. Và theo như VOV Bây giờ chúng tôi sẽ ừ, đọc cho quý vị và các bạn một cái bài báo mà tin trên báo vov.vn vào cách đây khoảng 2 ngày. Hãy biến khoảng thời gian đặc biệt thành cơ hội để gắn kết và làm những điều điều cho bản thân thời gian, cho bản thân và gia đình và xã hội. Liệu bạn có làm được điều này uh, trong cái khoảng thời gian này không? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe và hãy nói cho tôi biết là bạn cảm thấy thế nào khi uh, trong cái thời gian um, ở nhà vẫn vui trong thời gian cách ly xã hội 15 ngày này uh, các bạn hãy comment cho tôi nhé ở ngay phía bên dưới và bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Điều đang khiến nhiều người, người quan tâm ngay lúc này là ngoài lúc học tập, làm việc online người dân có thể làm gì để giải trí vui vẻ tại nhà. Ở nhà vẫn vui là điều rất đáng nhiều người đang nỗ lực hướng tới và cũng là tên của chiến dịch mà Bộ Y tế cùng với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa phát động. Với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, những ngày ờ, ở cả nước chung về cái vai chống dịch bệnh Covid-19 cũng là những ngày mà bà làm việc miệt mài nhất. Thay vì tham gia các show diễn như trước đây, bà cặm cụi làm thơ, sáng tác các ca khúc mới chống dịch. Sau bài sẩm Tình yêu thời dịch bệnh, bà còn viết ra các ca khúc mới như là Việt Nam đất nước tôi yêu, tôi yêu đời, yêu nước Việt Nam tôi, thương mẹ. Mới đây, nghệ sĩ Tú Thúy Đạt vừa cho ra mắt bạn đọc hai bài thơ cũng về chủ đề chống Covid-19. Cho dù mày có nguy nguy và chỉ có ở Việt Nam Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt cho biết cả nước đang gồng mình chống dịch và người nghệ sĩ hơn lúc nào cũng ngày càng phải ra sức sáng tác lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần và ý chí sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Nghệ sĩ ưu tú nói cả nước đang gồng mình chống dịch. Tôi nghĩ mình là một chiến sĩ trên gặp mặt trận văn hóa nên mình làm gì đó và tất cả mọi người dân đều đồng lòng và tôi không thể đứng ngoài cuộc những việc như đeo khẩu trang, xoa dung dịch cách ly, phòng chống thân thể vệ sinh, đó là cách thể hiện tình yêu lớn nhất cần thiết đối với mỗi người hiện nay. Dịch bệnh Covid-19 có nhiều ờ, biểu biểu diễn, nhiều diễn biến nghiêm trọng nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đã hoãn toàn bộ các cuộc họp, sự kiện tụ tập đông người, đồng thời khuyến khích nhân viên làm việc trực tuyến thay vì đến cơ quan. Điều đó giúp bạn trẻ có thêm thời gian, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Nhiều khi niềm vui chỉ bắt đầu từ những hành động nhỏ như thế này với bà Ran Prower trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam niềm vui của nhà của nhà của bà là là làm được cái món đông lạnh cho con gái nhỏ bà cũng được quay video cách làm món ăn trong ngày hưởng ước chiến dịch ở nhà vẫn vui Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và UNICEF vừa phát động bà Rana Xin chào các bạn nhằm chia sẻ các sáng kiến hay làm gì vui khi ở nhà tôi lấy ý tưởng con gái tôi và đã chia sẻ với các bạn Con gái tôi rất thích món ăn vặt này Rất đơn giản nhé Bạn chỉ cần cắt nho làm đôi và cắt lên chít ít ờ, nước cốt chanh hoặc chanh leo Làm cho tất cả một cái bát to và cho vào tủ lạnh Nho đông cứng thì ăn lại sẽ ngon hơn đấy Chiến dịch ở nhà vẫn vui kêu gọi mọi người chia sẻ các hoạt động vui thú vị ở tại nhà, từ những hoạt động thường ngày như nấu nướng, tập thể dục, học tập đến những hoạt động uh, độc đáo và cá tính hơn như là tự mặc quần áo thật đẹp và trình diễn thời trang, vừa ngâm nga một điệu nhạc, vừa trình điệu một điệu nhảy tự do giải trí. Ông Hầu A Lành, ủy viên uh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Bí thư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng Người người nhà nhà thực hiện lời kêu gọi ở nhà với tinh thần lạc quan, vui vẻ và chung tay chiến đấu với dịch bệnh. Ông Lành cho biết là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng phức tạp. Hãy chung tay phòng chống dịch vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Trong thời gian này, bạn hãy hạn chế đi ra ngoài đến những nơi công cộng và nơi tập trung đông người tránh nguy cơ lây nhiễm và hãy biến thời gian đặc biệt này thành cơ hội gắn kết và làm nhiều điều có ích cho bản thân và gia đình và xã hội. Hơn nữa, là khi cả nước cùng chung sức đồng lòng thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội thì đó không chỉ là một niềm vui mỗi người khi ở nhà nữa mà còn góp sức đáng kể cho cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Và không phải ngẫu nhiên và những ngày gần đây, hàng triệu người dân trong nước và cả thế giới đều nhắn nhủ hãy đứng yên khi Tổ quốc cần hay việc cách ly các y bác sĩ nhấn mạnh chúng tôi đi làm vì các bạn, xin hãy ở nhà vì chúng tôi theo Bích Ngọc VOV1. Quý vị các bạn vừa theo dõi các vừa theo dõi video ở nhà vẫn vui. Làm thế nào để ở nhà vẫn vui trong thời gian cách ly xã hội treo như trên báo điện tử vov.vn. Và chúng tôi xin ờ, tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video của um,